xây vốn là việc nhọc nhằn Nhiều khi thấy buồn đời mình, đời sống gian nan Đi làm suốt tháng mà tiền sao không thấy Thương số kiếp đi xây Đời này không như mơ, có nghề nào được nhan Thì thôi gắng thật là nhiều, ngày tháng trôi dần Ta làm chẳng chi cuộc đời mai tươi sáng Vì ai biết sau này xây tuy là không phải việc làm sung sướng nhưng anh nghĩ là việc nào cũng thế em ơi Tuy anh nhọc nhằn nhưng thấy cuộc đời vui lắm Khi xây cho người bao mái nhà xinh khang trang đời anh đi xây tối ngày làm ngoài chơi mồ hôi thấm chây đầm đìa phơi nắng phơi sương ra giờ đèn sẫm việc làm anh như thế người ơi biết không xây vốn là việc nhọc nhằn Nhiều khi thấy buồn đời mình, đời sống gian nan Đi làm suốt tháng mà tiền sao không thấy Thương số kiếp đi xây Đời này không như mơ, có nghề nào được nhan Thì thôi gắng thật là nhiều, ngày tháng trôi dần Ta làm chẳng gì, cuộc đời mai tươi sáng Vì ai biết sau này xây tuy là không phải việc làm sung sướng nhưng anh nghĩ là việc nào cũng thế em ơi Tuy anh nhọc nhằn nhưng thấy cuộc đời vui lắm Khi xây cho người bao mái nhà xinh khang trang cuộc đời anh đi xây tối ngày làm ngoài chơi mồ hôi thấm chảy đầm đìa phơi nắng phơi sương ra giờ đèn rậm việc làm anh như thế người ơi biết không người phơi nắng phơi sương ra giờ đèn rậm việc làm anh như thế người ơi biết không